đã quay lại với kênh học cùng Nana. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài 35 luyện tập trong giáo trình vở bài tập toán 3 tập 1. Toán này bài này gồm có 4 phần, phần 1 là tính nhẩm, phần 2 là tính, phần 3 là giải đố, phần 4 là đo độ dài. Rồi chúng ta bắt đầu học thôi nào? Phần 1 là tính nhẩm. 70 70 7 nhân cho 5 bằng 35. Hoặc chúng ta áp dụng vào củ chương 7 hoặc củ chương 5 bằng 35. 35 chúng ta chia cho 7 sẽ bằng 5. 42 chúng ta chia cho 7 thì sẽ bằng 6. 14 chia cho 7 bằng 2. 10 28 chia cho 7 bằng 4. 7 nhân cho 7 nhân cho 6. Chúng ta sẽ áp dụng vào của chương 7 hoặc của chương 6. 7 nhân cho 6 thì sẽ bằng 42. 42 đó chúng ta chia cho 7 bằng 6. 35 chia cho 7 bằng 5. 49 chúng ta chia cho 7 bằng 7. 70 chúng ta chia cho 10 70 chúng ta chia cho 7 bằng 10 7 nhân 8 bằng 7 nhân 7 7 7 nhân 8 chúng ta có thể áp dụng vào của chương 7 hoặc của chương 8 7 nhân cho 8 chúng ta sẽ bằng 56 56 chia cho 7 bằng 8 63 chia cho 7 bằng 9 7 chia 7 bằng 1 21 chia 7 bằng 3 Rồi 7 nhân cho 4 chúng ta có thể áp dụng vào củ chướng 7 hoặc củ chướng 4 7 nhân cho 4 thì chúng ta sẽ bằng 28 28 chia cho 7 bằng 4 16 chia cho 2 bằng 8 48 chia cho 6 bằng 8 56 chia cho 7 bằng 8 Rồi chúng ta đã làm xong bài 1 là tính nhẩm rồi các bạn đã hiểu chưa nếu như các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể ừ. các bạn có thể để lại lời nhắn để mình giải thích giải thích cho rồi bây giờ chúng ta sẽ tới tiếp tục với bài 2 là tính 42 chia cho 7 thì 6 6 chúng ta chia cho 6 chúng ta nhân nhân cho 7 thì sẽ bằng 42 42 này chúng ta trừ cho 42 bằng 0 48 chia cho 6 bằng 8 nhân 6 bằng 48 48 này chúng ta chia cho 8 bằng

Rồi 42 chia cho 2 bằng 4 4 chia 2 bằng 2 2 nhân 1 2 nhân 2 bằng 4 4 trừ 42 trừ 4 4 trừ 4 bằng 0 2 đem xuống 2 chia 2 bằng 1 Rồi 2 này 0 2 này trừ cho 2 bằng 0 48 chia cho 4 bằng 4 chia 4 bằng 1 Rồi 1 nhân 4 bằng 4 48 này trừ cho 4 4 trừ 4 bằng 0 Đem 8 này xuống 8 chia cho 4 bằng 2 Rồi 8 này chúng ta trừ cho 8 bằng 0 69 chia cho 3 bằng 6 chia cho 3 bằng 2 2 nhân 2 nhân 3 bằng 6 6 chia 3 bằng 3 6 chia 3 này À Rồi 6 trừ 6 bằng 0 Đem 9 này xuống 9 chia 3 bằng 3 9 trừ 9 bằng 0 rồi 50 chia 5 bằng 5 5 chia 5 bằng 1 Rồi chúng ta sẽ lấy 5 trừ 5 bằng 0 Đem 0 này xuống 0 chia 5 bằng 0 0 rồi 0 trừ 0 bằng 0 Rồi chúng ta đã xong bài 2 tính Bây giờ chúng ta sẽ tới bài 3 Trong vườn có 63 Cây ăn quả, một phần bảy số cây đó là cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi? Số cây bưởi trong vườn có là Chúng ta lấy 63 chia cho 7 bằng 9 cây đáp số 9 đáp số 9 cây bưởi. Đo rồi viết độ viết số đo độ dài đoạn thẳng AB. Rồi. A AB bằng 93mm Chấm 1 Rồi tiếp B Con đang con lấy cái thước này con đo nè Dạ Phương, phương pháp làm là con lấy cái thước Con để vô đây Dạ Để cái điểm cái cái vạch số 0 này, này nó trùng với điểm A Và quan sát tới điểm B thì nó sẽ ra là 93 Dạ Thì mới điền vào đây là 93 mm hiểu không dạ rồi đến rồi tới câu trả lời b câu hỏi b chấm một điểm y trên đoạn thẳng ab sao cho độ dài đoạn thẳng ai bằng 1 phần 3 độ dài đoạn thẳng ab ừ. thì cũng có nghĩa là đoạn thẳng ab chia cho 3 sau đó lấy cái số đo đó đặt lên cái thước và chấm một điểm y hiểu không dạ rồi 93 mà chia cho 3 thì bằng 30 Mốt 31 như thế thì mình đo và mình lấy điểm y tại 31 chấm ở đây ừ. hiểu chưa dạ rồi rồi đúng rồi là ghi đây là y y lớn này nè ghi vào đây y ghi vào y y lớn này nè được nghe được ghi trùng gì ghi lên trên xíu nè giống như số này nè như chữ A đó rồi và, và, và ký hiệu đây là 30 ghi đây là 31 phải ghi giữa đây nè giữa cái đoạn ai á dạ ba mốt mm rồi kết thúc bài sao rồi hẹn gặp lại các mình bây giờ mình đã kết thúc bài rồi hẹn gặp lại các bạn lần sau